nó có một cái thứ nó có một cái hai một cái thứ hai cái thứ mà rất dễ lẫn lộn với nhau đó là tham lam và tham vọng tham vọng là mình cố gắng mình nỗ lực mình phát triển vậy tham lam với tham vọng nó giống hay nó khác nhau tất nhiên là nó khác nhau nhưng cái ranh giới giữa nó giữa bạn là một người có tham vọng phát triển có tham vọng gọi là cống hiến có tham vọng nỗ lực có tham vọng làm giàu với một người tham lam tất cả mọi thứ nó khác nhau chỉ một cái ranh giới rất là nhỏ ha vậy còn chứng khoán thì sao chứng khoán nó có những cái dấu hiệu rất dễ để biết mình có mình đang bước vào cuộc chơi này với một tâm lý nhà đầu tư hay mình đang bước vào với một tâm lý của một người tham đang muốn gấp đôi gấp ba tài khoản đang muốn gọi là gom tiền của người khác à, ok rồi uh, tại sao lại làm tại sao hà lại làm cái video này vì sao vì cái việc mà cái tâm lý mà mình muốn ăn dày mình muốn gọi là lời nhiều á nó sẽ biến mình thành người tham lam và khi nó biến mình thành người tham lam thì mình sẽ cảm thấy chưa đủ lời mình cảm thấy muốn lời nhiều hơn lúc đó mình sẽ không đầu tư một cách có kỷ luật một cách có hệ thống một cách bài bản nữa mà mình đầu tư với cái cảm xúc của mình với cái sự ham muốn với cái lòng tham của mình và nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả phân tích đến cái sự đánh giá của mình khi mình thấy thị trường lên mình tham mình muốn gọi là u đang lên mình mà không mua ngay thì nó lên thì mình lỡ mất khi thị trường giảm thì mình lại thấy ồ giảm rồi gọi là rẻ như chưa bao giờ rẻ nhưng mà thật ra lúc mình mua vào nó giảm mình lại thấy lỗ mình bán lúc mà mình thấy nó giảm mình mua vào nó lại giảm tiếp mình bắt giao rơi thế là nó cắt mình chảy máu mình lại lỗ tiếp đó cái lòng tham nó chi phối mình thì mình sẽ gọi là mình sẽ không đủ tỉnh táo và mình sẽ ra những quyết định không sáng suốt vậy biểu hiện số 1 là gì biểu hiện số 1 đó là có những người sẽ có cái tâm lý là muốn thả lưới to để bắt cá lớn muốn thả lưới to để bắt cá lớn nó có thể bắt nguồn từ việc mình thiếu kiến thức về thị trường mình cứ nghĩ là cứ gọi là răng lưới càng to thì bắt được cá càng lớn mình dồn hết tiền gọi là tài khoản của mình chỉ mua một mã thôi hoặc là hai mã thôi để mình gọi là mục đích là nó gấp gọi là nó tăng 30 40 phần trăm gọi là mình gọi là mình tất tay vào đó thì mình sẽ ăn dày mình sẽ gọi là lưới to mà lưới to mà gom hết vào đó bắt ca lớn chứ còn nếu mà chia trứng thành nhiều giỏ thì mỗi lưới bé tí mỗi lần gom được lời thì có một tí nhưng lưới to thì rủi ro to và nếu mà ban đầu mình gọi là kiến thức mình ít ngay cả với những người có nhiều kinh nghiệm nữa thường họ cũng không dám gọi là tất tay vào cổ phiếu nào cả vì cái bản chất là không có gì chắc chắn hết ngay cả mình có kinh nghiệm 10 năm 15 năm đi chăng nữa nhưng thị trường nó luôn biến đổi một cách không ngừng và gọi là khó nắm bắt một trong những cái thứ cực, cực kỳ quan trọng của mình đó là quản trị rủi ro chia trứng mà nhiều nhỏ chia tiền ra nhiều cổ phiếu khác nhau chứ không phải là gọi là răng lưới to bắt cá lớn cứ dồn vào một mã là có thể ăn dày được vì sao vì bạn cần thời gian bạn cần học hỏi thêm kiến thức bạn cần có những cái cảm giác thị trường bạn cần có những cái chui rèn không thể nào một bữa vài tháng là mình có thể quẳng vào đó một mã mình rút ra là mình lời ba bốn chục phần trăm ngay được à. cái đó là cái biểu hiện của cái sự tham lam và liều lĩnh của mình và thường á nó sẽ khiến mình trả giá rất đắt và trong cái lĩnh vực tài chính này mất tiền thì thôi không còn gì có thể làm được mất tiền là mình sẽ ra khỏi trò chơi mình không còn đứng trong trò chơi này được nữa bạn hãy nhớ chứng khoán đôi khi là ai ở lâu sẽ thành huyền thoại à, cứ ở lâu mỗi lần lời tích tắc tích tắc tích tắc tích lũy lại lời lãi suất kép lên là sẽ thành huyền thoại nên gọi là đừng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 mình phải muốn là 20 30 phần trăm nó rất khó để mình đạt được cái mục tiêu đó ok cái số 2 bạn có thể không răng lưới to để bắt cá lớn nhưng bạn kỳ vọng cực kỳ cao bạn kỳ vọng một mã bây giờ có thể bạn đã đạt được cái chuyện là cơ cấu tiền cơ cấu nhiều cổ phiếu khác nhau nhưng với mỗi cổ phiếu bạn kỳ vọng phải lời 30 phần trăm hoặc lời 40 phần trăm bạn kỳ vọng cao quá nhưng mà đó là thời điểm nào của thị trường đúng không bạn có biết là bạn đang ở thời điểm nào không mà kỳ vọng quá cao rồi cổ phiếu đó nó như thế nào cái ngành đó như thế nào nó còn dung lượng để phát triển không nó có nhận được vốn đầu tư nó có nhận được ưu đãi của chính sách có cái gì không để mà phát triển rồi ờ, bạn kỳ vọng cao bạn mong chờ giá nó chạm đỉnh rồi mới bán để thu về được lợi nhuận cao nhất nhưng mà bạn có biết là giá nó tăng được tới bao nhiêu không làm sao bạn biết đâu là đỉnh đâu là đáy đúng không nên kỳ vọng quá cao cũng là một trong những dấu hiệu hết sức nguy hiểm và khi mình kỳ vọng cao nó lên mãi mình không bán nó xuống mình lại kỳ vọng nó lên là mình cứ luẩn quẩn luẩn quẩn tới lúc nó lỗ mình lại vẫn kỳ vọng nó lên thế là cuối cùng thay vì lời mình bán nó đi trong một cái trạng thái lỗ à nhớ đừng kỳ vọng quá cao hãy biết cổ phiếu đó nó có thể bao nhiêu hay là hãy biết gọi là khả năng của bạn khả năng của cổ phiếu đó nó lời được bao nhiêu tiếp ba bạn mua rất nhiều cổ phiếu có những người cơ cấu tiền nhưng lại mua quá cả cái số số lượng cổ phiếu ban đầu ví dụ như với tài khoản nhỏ chỉ 5 mã thôi nhưng mà mua nhiều mua tới 10 mã mà gọi là không có công cụ hỗ trợ gì cả phải tự kiểm soát bằng tay hàng ngày phải tự vào xem đó là cái sai lầm cơ bản là gọi là bị quên hết những cái gọi là về rủi ro về cơ cấu vốn về này nọ và cố gắng đang cố gắng gọi là gom càng nhiều cổ phiếu càng tốt những gọi là những người quan niệm mua nhiều cổ phiếu này công ty nào với họ cũng tốt hết công ty nào cũng khả năng đi lên vào ngày mai đó nếu mà họ nghĩ nếu mà không mua ngay thì sẽ phải ngậm ngùi nối tiếp thế là họ, họ công ty nào họ cũng mua họ mua 10 mã họ mua 12 mã và họ tin rằng là cái chuyện mua nhiều cổ phiếu xác suất thành công của mình nó sẽ cao lên nhưng mình gom nhiều cổ phiếu mà mình không đánh giá kỹ lưỡng thì mình sẽ thua nó sẽ còn cao hơn tại sao tại vì vốn dĩ trong cái thị trường mà cả ngàn mã này cái việc mà mã tốt nó ít hơn mã không tốt rất nhiều cả ngàn mã thì chỉ được vài chục mã tốt thôi và cái mã tốt mã tăng trưởng mã tiềm năng phát triển đó, đòi hỏi cái sự à, tinh tường trong việc mà mình chọn mình đánh giá nữa chứ không phải mình cứ gom gom gom càng nhiều vào càng tốt ha rồi số 4 có một kiểu người rất thú vị đó là luôn muốn biết cố gắng mọi người đang mua mã gì và muốn đi theo đám đông để hy vọng là ok đám đông sẽ đẩy được giá cổ phiếu lên ai cũng gọi là ai cũng muốn giàu đúng không và thậm chí có những người còn muốn kiếm tiền thật nhiều thật nhách nữa nhưng mà vốn dĩ ở làm gì có gì mà kiếm tiền thật nhiều thật nhanh kiến thức kinh nghiệm rồi à, kỹ năng rồi cả cảm giác thị trường nữa bạn không thể chỉ dựa vào cái việc mà gọi là đi theo đám đông bạn không thể chỉ dựa vào cái việc mà nghe công tên công ty nào được nhắc đến nhiều mua công ty đó là thắng những tên công ty được nhắc đến nhiều là những công ty đang có những rất nhiều trò chơi ở trong nó tên những công ty mà được các group các nhóm xôn xao ê mua đi nó sắp tăng này nọ là những công ty có rất nhiều trò chơi ở sau nó ha nếu mà mình chỉ dùng cái việc mà đầu tư theo đám đông đầu tư theo xu hướng này thì cuối cùng là chứng khoán nó thành một trò chơi may rủi nó thành một trò chơi may rủi và tâm lý của bạn nó cũng sẽ bị nhiễu loạn bởi đám đông đám đông hôm nay hô lên vừa mua T cộng 3 chưa kịp về hai ngày sau đám đông chạy bảo hô bán mình còn chưa kịp có cổ phiếu mà bán ha đó nó đừng chạy theo đám đông ok bạn thấy video hay hãy comment thanh và giúp bạn chia sẻ nó bạn có thắc mắc gì hãy comment dưới xin chào hẹn gặp lại